Mỹ bác tin tàu chiến bị Trung Quốc xua đuổi ở Biển Đông. Hải quân Mỹ đã bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc về việc xua đuổi tàu khu trục Mỹ ở Biển Đông. Global Times, báo nhà nước Trung Quốc ngày 22 tháng 12 đưa tin lực lượng hải quân và không quân nước này đã xua đuổi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John McCain của Hải quân Mỹ khi tàu này áp sát của đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Global Times đã trích dẫn tuyên bố của đại tá Tian Juli, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ ngày 23 tháng 12 đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố trên của phía Trung Quốc, khẳng định đây là thông tin sai trái. Tàu USS John McCain không bị xua đuổi khỏi lãnh hải của bất kỳ nước nào. Tàu USS John McCain thực hiện chiến dịch tuần tra tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế và sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động bình thường ở vùng biển quốc tế. Trung tá Joe Kelly, người phát ngôn hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết. Theo ông Kelly, hoạt động của tàu USS John McCain tại Biển Đông phản ánh cam kết của Mỹ trong việc đảm bảo tự do hàng hải và sử dụng hợp pháp vùng biển người phát ngôn hạm đội 7 tuyên bố các tàu và máy bay của Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, tương tự hoạt động của tàu USS John McCain. Ông Kelly nói rằng hành vi của Trung Quốc đi ngược lại với cam kết của Mỹ đối với luật pháp quốc tế cũng như tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Mọi quốc gia dù lớn hay nhỏ đều cần được bảo đảm về chủ quyền, không bị ép buộc, có khả năng theo đuổi tăng trưởng kinh tế phù hợp với các quy tắc và thông lệ quốc tế đã được chấp thuận người phát ngôn hạm đội 7 nhấn mạnh. Chuyến tuần tra hàng hải của tàu USS John McCain ở Biển Đông diễn ra chỉ vài ngày sau khi tàu khu trục USS Martin của Hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan. Những năm gần đây, Mỹ tăng cường thực hiện các chuyến tuần tra tự do hàng không, hàng hải ở các vùng biển chiến lược nhằm thách thức các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc, trong đó có Biển Đông. Tuần trước, Lầu Năm Góc công bố tài liệu chiến lược hàng hải mới, trong đó nhấn mạnh các lực lượng của Mỹ sẽ quyết đoán hơn ở Biển Đông nhằm ngăn chặn tham vọng bành trướng của Bắc Kinh.